và ngày hôm nay là ngày Quý Mùi, tháng Ất Mão, năm Quý Mão, ngày này là ngày Hoàng Đạo. Các giờ Hoàng Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Khoang, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tức, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần. Về ngũ hành, ngũ hành ninh mệnh, dương liệu mộc, ngày quý mùi, tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày hùng Về nạp âm, dương liệu mộc, kỷ tuổi, đinh sửu, tân sửu, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi tân mùi, kỷ dậu, đinh tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày mùi lục hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi thành mộc cục, xung với xỉu, hình xỉu, hải tý, phá tuất và tuyệt xỉu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi ất xỉu, tân xỉu, đinh hợi, đinh tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi, tân xỉu. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao địa tài tốt cho việc cầu tài lộc,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 và đặc biệt ngày 26 tháng 3 năm 2023 tức là ngày mùng 5 tháng 2 nhuần năm Quý Mão ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mùng 5 14 23 đi chơi quản thiệt nữa là đi bun dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời nửa đoạn nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng khó đạt được kết quả như ý muốn về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông nam tài thần hướng tây bắc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 nhất là về đường tình duyên. Bạn và người ấy nảy sinh nhiều mâu thuẫn, chủ yếu do bản mệnh mải mê công việc và những chuyện ngoài lề và không còn đủ thời gian để quan tâm và chia sẻ cùng nhau. Hôm nay, còn là ngày con giáp tuổi tí nên chú ý để tránh vướng phải thị phi. Hung vận khá lớn khiến cho công việc gặp nhiều trở ngại. Nhiều vấn đề nảy sinh không tìm được giải pháp kịp thời, buộc bạn phải hy sinh thêm nhiều thời gian riêng tư. Bù lại, đường tài lộc có phần khởi sắc hơn. Thực thần mang tới nhiều cơ hội kiếm tiền, đặc biệt là đối với những người làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, nếu biết cách nắm bắt thì tiền bạc dùng rỉnh không phải là chuyện quá khó. Tuy nhiên, tiền bạc dù có dư giả đến đâu cũng sẽ hết nếu bạn tiêu xài lãng phí, bạn nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, đường tình duyên không mấy thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, đôi lứa sinh nhiều mâu thuẫn do thiếu sự chia sẻ. Tử vi tuổi Mậu Tý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 Tử vi chủ nhật ngày 26 tháng 3 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi ngày mới chỉ rõ, người tuổi Sửu đương đầu với cục diện tương xung nên vận trình trong ngày khá rối ren. Điềm báo cho thấy bạn có thể sẽ gặp rắc rối, thị phi hoặc cạnh tranh không lành mạnh từ những kẻ tiểu nhân, đối thủ của mình. Có lẽ tuổi Sửu nên cẩn trọng hơn trong cách làm việc của mình để tránh những sai sót có thể trở thành thứ để kẻ xấu lợi dụng. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào trong hôm nay, bạn nên tham khảo các luồng ý kiến đa chiều, tìm hiểu thật kỹ để tránh phải hối hận về sau vì sự khinh suất của bản thân. Ngày này, chuyện tình cảm của con giáp này cũng không mấy khởi sắc. Bạn cần thêm dũng khí để theo đuổi tình yêu thay vì cứ nhút nhát như hiện tại. Đừng quá tự ti về bản thân mình, bạn cũng có những điểm hấp dẫn người khác phái, chỉ là bạn chưa đủ tự tin để thể hiện nó mà thôi. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, vận trình rối ren,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 sự nghiệp của con giáp tuổi dần ngày này cũng có nhiều tin vui báo về. Bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian này là khá lớn. Hãy tranh thủ sự ủng hộ của mọi người để thể hiện những khả năng tiềm tàng của mình, điều đó sẽ rất hữu ích cho bạn trong tương lai. Tuy nhiên, đường tình duyên không mấy thuận lợi do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Bạn có duyên gặp gỡ nhưng chưa đủ để thành đôi, mối quan hệ lưng chừng này có thể khiến cho bạn bối rối và bứt rứt không thôi nhưng hãy để cho mọi sự diễn ra tự nhiên. Nếu trái tim bạn muốn điều gì đó, nó sẽ tự mách bảo bạn đưa ra hành động. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, đường tài lộc khá tốt, nhiều cơ hội kiếm tiền. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu khởi sắc. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, đường công danh sự nghiệp có nhiều tin vui. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc,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 được tam hợp cục trợ mệnh, tử vi hôm nay dự báo, người tuổi mão đón tài vận khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Con giáp này nhanh nhạy với thời cuộc, nên chuyện kiếm tiền không làm khó được bản mệnh. Tuy nhiên, vẫn có thể có vài chuyện xen ngang, khiến bạn mất tập trung. Những lúc như vậy hãy nghĩ tới những thành quả đang chờ đợi mình ở phía trước và cố gắng nhiều hơn. Cát khí trong ngày vượng sắc cũng tạo cơ hội để người tuổi mão thoát ra khỏi vùng an toàn và tỏa sáng. Bạn cần biết nắm bắt thời cơ nhanh nhạy hơn, Đừng quá lo lắng, được quý nhân che chở nên bạn làm gì cũng dễ gây hiệu ứng tốt, việc lớn dễ thành. Chuyện tình cảm có nhiều cơ hội phát triển. Nếu còn độc thân bạn sẽ có cuộc gặp gỡ với những đối tượng thú vị, đời sống tình cảm phong phú. Trong khi đó người có đôi tìm được cảm giác ngọt ngào và lãng mạn như lúc ban đầu mới yêu. Cầu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, đón tài vận khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa,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 bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi chủ nhật, ngày 26 tháng 3 năm 2023 của tuổi Thìn. Tử vi ngày chủ nhật này của người tuổi Thìn đang có những dấu hiệu khá tươi sáng, nhờ có quý nhân lục hợp chỉ lối, dẫn đường, nâng đỡ cho bản mệnh rất nhiều. Đường công danh sự nghiệp có tiến triển tốt nhờ bản mệnh được tạo cơ hội phát huy hết năng lực của bản thân mình. Thêm vào đó, chính ấn xuất hiện còn giúp cho con giáp tuổi thìn biết cách để nắm bắt thời cơ, không để chuyện may mắn trôi qua trong nối tiếp. Năng lực làm việc được chui rèn qua từng ngày từng giờ. Bản mệnh dù bận rộn nhưng không vì thế mà thiếu cẩn trọng trong công việc, ngược lại bạn còn cho thấy khả năng sắp xếp công việc tài tình của mình. xong nhìn về tình duyên thì có lẽ người tuổi thìn không quá êm đẹp như mong đợi. Người độc thân có duyên gặp gỡ nhưng vẫn chưa thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Các cặp đôi nên chia sẻ và tâm sự với nhau nhiều hơn, để đạt được sự thông cảm và thấu hiểu. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, đường công danh, sự nghiệp, công việc có tiến triển tốt. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, được tạo cơ hội phát huy hết năng lực. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, biết cách để nắm bắt thời cơ kịp lúc. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, cho thấy khả năng sắp xếp công việc tài tình. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy,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 Bạn biết cách sắp xếp thời gian, lên kế hoạch để giải quyết những khó khăn trước mắt một cách hiệu quả, đồng thời thể hiện năng lực của bản thân trong những tình huống cụ thể, giành được lòng tin của cấp trên. Hôm nay, còn là ngày ngũ hành tương sinh, nên đường tình duyên của người cầm tinh con giáp tuổi tỵ cũng có khởi sắc. Người độc thân dễ tìm được một nửa cho mình, cơ duyên đến bất ngờ nhưng cũng rất đáng để trân trọng. Các cặp đôi có thời gian hâm nóng tình cảm, kịp thời hàn gắn những dạn nứt. Tuy nhiên, phương diện tài chính có thể gặp chút khó khăn, điềm báo có sự hao tốn tiền của, mất tiền, khiến tuổi tỵ khá lo lắng. Xong, bạn đừng suy nghĩ quá nhiều, thay vào đó hãy tập trung vào công việc chính, cố gắng kiếm thêm để bù vào làm mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi. Câu quyết cho các tuổi tỵ Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, giải quyết khó khăn trong công việc hiệu quả. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, thể hiện năng lực, giành được lòng tin của cấp trên,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 Tử vi chủ nhật ngày 26 tháng 3 năm 2023 của tuổi ngọ. Vận trình của tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này đang có dấu hiệu xa sút ảm đạm hơn hẳn do trong ngày gặp phải hung thần thiên quan chiếu mệnh như ngày hôm nay. Bạn có thể rất dễ vướng vào thị phi do hành động vô tình của bản thân vì muốn thỏa mãn trí tò mò hoặc kẻ xấu bị lôi kéo. Lời khuyên cho tuổi ngọ là bạn cần phải giữ mình, chớ gây chuyện đối đầu với kẻ tiểu nhân, hành động đó chỉ đem lại những tổn hại về phía bạn mà thôi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, đôi lúc nín nhịn là để giữ không khí hài hòa với những chuyện không đánh để phân bua, không có nghĩa bạn e sợ trước đối phương. Hòa dưỡng cho thổ, điểm sáng trong vận trình ngày hôm nay chính là chuyện tình cảm của con giáp này vẫn đang diễn tiến khá tốt đẹp. Hai người hiểu và chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống, khoảng cách địa lý có thể tồn tại nhưng khoảng cách về hai trái tim thì hoàn toàn không có. Câu quyết cho các tuổi ngọ tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim vận trình có dấu hiệu xa sút ảm đạm hơn hẳn tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy rất dễ vướng vào thị phi do vô tình hoặc bị lôi kéo tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa cần phải giữ mình chớ đối đầu với tiểu nhân tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ nên nín nhịn khi cần để giữ hòa khí chung tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc chuyện tình cảm vẫn đang diễn tiến tốt đẹp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 bạn giành được những mục tiêu đã định và có thể sẽ nhanh chóng ngồi vào vị trí mà bạn đã mong muốn. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng giúp bạn nhận được sự hậu thuẫn từ phía đồng nghiệp và cấp trên. Tài vận của người tuổi mùi ngày này cũng ở mức lý tưởng, tuy không quá rủng rỉnh như đại gia, nhưng cũng đủ để bạn chi tiêu theo ý muốn. Nhiều khả năng bạn sẽ có thêm nguồn thu cho mình nhờ một vài kế hoạch kinh doanh từ trước đó. Tuy nhiên, bạn vẫn nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng chứ đừng vung tay quá chán. Tuy nhiên, đường tình duyên của người tuổi mùi lại không được trôi chảy bởi các mối quan hệ với những đối tượng khác giới chẳng đi đến đâu. Người độc thân sau nhiều lần sắp sửa chạm tay vào hạnh phúc rồi cơ hội lại vụt mất, thì nay bạn đã gần như đánh mất tự tin, chẳng còn nhiều mong ước về tình yêu. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, có thể giành được những mục tiêu đã định. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, nhanh chóng ngồi vào vị trí mong muốn. Tử vi tuổi kỷ mùi,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 tử vi chủ nhật ngày 26 tháng 3 năm 2023 của tuổi thân. Hôm nay là chủ nhật, được coi là một ngày vượng duyên đối với người tuổi thân khi gặp được cục diện thổ dưỡng cho kim. Đường tình duyên khởi sắc, cơ hội lớn để người độc thân tìm kiếm một nửa tâm đầu ý hợp với mình. Có thể bạn sẽ được người khác giới thiệu cho gặp gỡ người khác phái phù hợp với mình. Hãy mở lòng đón nhận các cơ hội lần này nhé. Các cặp đôi có thể sẽ cảm thấy một luồng gió mới trong mối quan hệ khi cả hai đều trân trọng hạnh phúc hiện tại bạn thấy được những cố gắng và nỗ lực của người ấy. Mối quan hệ được cải thiện khá nhiều khi được đôi bên chung tay vun đắp. Tuy nhiên, tài vận của tuổi thân không mấy tốt đẹp. Bạn có thể sẽ gặp phải chuyện không may, dễ gặp tai họa từ trên trời rơi xuống hoặc đầu tư lầm chỗ, dẫn đến thất thoát. Tiền bạc chẳng có nhiều nhưng phải giải quyết những việc này càng khiến bạn có phần túng thiếu. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, tình duyên khởi sắc, tạo cơ hội cho người độc thân,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 hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai, đừng dễ dàng hài lòng với thực tại. Bạn vốn là người có tài và bạn vẫn chưa phát hiện hết khả năng của mình đâu. Hãy khẳng định bản thân và để mọi người phải nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ. Ngày cũng gặp được thổ sinh kim, cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mọi chuyện mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào nửa kia và đôi bên luôn chú trọng việc vun đắp tình cảm. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu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 nếu không rất dễ hao tài không đáng. Những kẻ xấu bụng cũng có thể lợi dụng lúc này để dẫn dụ bạn vào trong hòng chiếm đoạt tài sản. Ngày này, công việc của tuổi tuất cũng có thể gặp rủi ro bất ngờ, vì thế không nên tự ý hành động. Hãy nhờ tới sự giúp đỡ của người thân, bạn bè để có kết quả thuận lợi nhất. Trong hoàn cảnh khó khăn mới biết ai mới thực sự là bạn và đây là cơ hội để tuổi tuất sàng lọc những mối quan hệ đang có. Thái độ sống tiêu cực, tâm trạng xa sút còn có thể ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của con giáp tuổi tuất trong ngày hôm nay. Chẳng ai muốn ở bên một người suốt ngày than vãn, mặt ủ mày trao. Bạn phải tự yêu lấy bản thân mình trước khi mong muốn có ai đó dành tình cảm cho mình. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, cần tỉnh táo trong những quyết định đầu tư tài chính. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, đề phòng kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt tài sản. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc,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 ngày 26 tháng 3 năm 2023 của tuổi hợi. Bước sang ngày mới, bình minh hé dạng với tác động của tam hợp thái tuế, người tuổi hợi có một ngày công việc thuận lợi, may mắn ngập tràn. Đặc biệt là những người làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, chuyện hợp tác làm ăn diễn ra khá tốt đẹp, mang về cho con giáp này nguồn thu đáng kể. Bản mệnh biết cách để thuyết phục đối tác tin vào phương án thực hiện của mình, đồng thời cũng đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo để nâng cao doanh thu cho cả đôi bên bản mệnh tuổi hợi nên có những kế hoạch dài hạn hơn cho tương lai, đầu tư vào lĩnh vực mới hoặc mở rộng phạm vi kinh doanh hơn nữa. Đồng thời khi tiền bạc dư dôi, bạn nên nghĩ tới khi túng thiếu, mà biết cách tiết kiệm chi tiêu, chứ không nên phung phí, ném tiền qua cửa sổ. Tuy nhiên, do ngũ hành tương khắc, điềm báo có sự tranh cãi bất hòa giữa tuổi này và người thân trong nhà. Vì không đồng nhất quan điểm trong một số vấn đề nên hai bên có thể to tiếng với nhau, khiến không khí trong gia đình căng thẳng, ai nấy đều khó chịu câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, chuyện hợp tác làm ăn diễn ra khá tốt đẹp. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, biết cách thuyết phục đối tác tin tưởng. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo để nâng cao doanh thu. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, nên có những kế hoạch đầu tư dài hạn hơn. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, có điểm tranh cãi bất hòa với người thân,